Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phòng tuyến bảo vệ gia đình bị chọc thủng, vợ con ông Phúc như ngàn cân treo trên sợi tóc Trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là trên Trung ương có rất nhiều miệng gọi nhau bằng đồng chí Nhưng trong lòng lại có những mối thâm thù rất lớn Có khi thù hận đến mức không đội trời chung Đó là cơ hội là ra tay không thương tiếc với nhau Thời của Nguyễn Xuân Phúc đã hết lúc này ông như dậu đổ bìm leo, cho nên rất có thể sẽ có hiện tượng các loại dây cuốn khác nhau tiếp tục vùi dập luôn của ông. Tờ Thời báo chấm đã dùng từ bìm leo để nói đến các đồng chí đã chiến thắng trước ông Nguyễn Xuân Phúc. Còn truyền thông tự do thì không phải hùa theo bên thắng, đánh bên thất bại, mà truyền thông tự do làm nhiệm vụ chỉ trích thối nát của chế độ, những xấu xa của các quan chức đảng Cộng sản dù cho đó là quan chức có quyền lực cao ngất trời như ông Phạm Minh Chính hay ông Nguyễn Xuân Phúc, đó là nhiệm vụ của thông tin, luôn đưa đến sự thật với bạn đọc. Đây là hình ảnh vợ ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Trần Thị Nguyệt Thu. Để đánh được Nguyễn Xuân Phúc không hề đơn giản, phải đi từng bước và chọn thời điểm chín mùi mới ra tay. Hội nghị bất thường của Trung ương Đảng vào ngày 5 tháng 1 vẫn chưa đến thời điểm, phải đến ngày 13 tháng 1 mới có thể và Nguyễn Xuân Phúc đã bị ép viết đơn từ chức. Ông Nguyễn Xuân Phúc là người Quảng Nam nhưng ông đã thọc tay quá sâu vào Đà Nẵng, đặc biệt là sau cái chết của Nguyễn Bá Thành. Rất nhiều người của ông Nguyễn Bá Thành bị ông Nguyễn Xuân Phúc loại ra, mà cụ thể nhất là Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Đà Nẵng và Nguyễn Bá Cảnh, con trai của ông Nguyễn Bá Thành. Ở Trung ương thì có rất nhiều người phải nhận cháy đắng vì ông Nguyễn Xuân Phúc, trong đó có ông Nguyễn Văn Hưởng, Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, người này từng là cánh tay đắc lực của Nguyễn Tân Dũng và có quyền lực khá mạnh khi về hưu. Nếu ông Nguyễn Văn Hưởng thân với ông Nguyễn Tân Dũng bao nhiêu thì ông Trần Văn Vệ, Trung tướng, cựu Phó Thủ trưởng Thường trực của Cơ quan Điều tra Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam, cựu tránh văn phòng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, cũng thân với ông Nguyễn Xuân Phúc bấy nhiêu. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái của ông Nguyễn Xuân Phúc. Vào năm 2019, ông Phúc bật đèn xanh cho tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an bắt Đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo và Hồ Hữu Hòa về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Được biết Nguyễn Duy Linh là con trai duy nhất của ông tướng về hưu Nguyễn Văn Hưởng. Hồ Hữu Hòa là cháu ruột của Hồ Mẫu Ngoạt, trợ lý của ông Nguyễn Phú Trọng. Hành động này của Nguyễn Xuân Phúc được cho là động tới những thế lực rất lớn. Lúc đó, ông Nguyễn Xuân Phúc đang ở đỉnh cao của quyền lực và là đương kim thủ tướng. Lúc đó, ông Phúc bắt người và kết th mối thù với phe cánh. Sau khi tướng Trần Văn Vệ ra tay với Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa, thì không lâu sau đó Trần Văn Vệ về hưu và không còn quyền lực gì nữa. Tuy nhiên, mối làm ăn giữa gia đình Trần Văn Vệ và gia đình Nguyễn Xuân Phúc thì vẫn còn tháng 8 năm 2019, vụ bé trai Lê Hoàng Long 6 tuổi đang theo học tại trường Gateway ở Cầu Giấy, Hà Nội đã phải tử vong trên xe đưa đón đã làm cho xã hội dậy sóng. Báo chí thì đổ lỗi cho những người ở tầng lớp thấp nhất của trường này và bảo vệ và có chức năng cũng có ít quyền. Cũng từ đó người dân mới khui ra những cá nhân nắm cổ phần trong tập đoàn Edufit là chủ sở hữu của trường quốc tế Gateway, là người nhà của gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Văn Vệ Cụ thể như sau, Trần Thị Hồng Vân nắm 37,7%, Trần Thị Hồng Thạnh 35,7%, Trần Thị Huyền 14,3% và Nguyễn Thị Xuân Trang nắm 14,3%. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc mất chức xem như vợ con ông mất đi lá trắng vững chắc. Trong đó Nguyễn Xuân Trang lại là con gái của ông Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Hồng Hạnh và Trần Thị Huyền là con gái của ông Trần Văn Đình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Ông Đình là anh trai của ông Trần Văn Vệ. Trần Thị Hồng Vân là con gái của ông Trần Văn Vệ. Theo thông tin chúng tôi có được, cú ngã ngờ này của ông Nguyễn Xuân Phúc là có sự góp sức của ông tướng về hưu Nguyễn Văn Hưởng. Ông Nguyễn Văn Hưởng có mối thâm thù với Trần Văn Vệ và cả Nguyễn Xuân Phúc. Giờ thì quyền lực đã mất, tuyến phòng thủ cho vợ con đã bị chọc thủng. Con gái và vợ ông Nguyễn Xuân Phúc giờ không an toàn nữa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 đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đầu năm mão, nhà tù mở cửa đón quan to điểm mặt Có thể nói cuối năm dần, chính trường Việt Nam đang dung chuyển rất mạnh với hàng loạt quan chức bị ngã ngựa Chỉ trong vòng có 18 ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2023 đã có 3 nhân vật lớn phải nói lời giã biệt với chính trường Việt Nam trong đó có hai nhân vật trong Bộ Chính trị và một trong hai là nhân vật thuộc tứ trụ. Giống như căn nhà bị phá sập, những thứ đổ nát sẽ được dọn dẹp và những gì mới được xây lên. Ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã xuống, có người thay thế đó là ông Trần Lưu Quang với ông Trần Hồng Hà. Vị trí mà ông Trần Lưu Quang để lại tại Hải Phòng cũng được thay bằng một người đồng hương từ Tây Ninh của ông. Đây là hình ảnh vụ án Cục Đăng Kiểm có thể là đang nhắm vào Nguyễn Văn Thể vị trí của ông Trần Hồng Hà để lại ở Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa tìm được nhân sự thích hợp. Hứa hẹn sẽ có cuộc chạy đua vào chiếc ghế này. Ngoài ra, trong chính phủ, ghế của ông Lê Văn Thành cũng để trống, vẫn chưa có chủ. Chưa có là bởi ông Lê Văn Thành vẫn còn sống. Nếu ông Thành giống như Trần Đại Quang thì ghế này sẽ được bố trí cho người khác. Hiện nay, ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đang có triển vọng cho vị trí này nhất. Tuy nhiên, đường còn dài và chưa nói trước được điều gì cả. Ghế quan trọng nhất là ghế chủ tịch nước, ghế này cũng tạo thành cuộc chạy đua ở các nơi khác nhằm chám vào chỗ đó. Nói chung, cuối năm nhâm dần là tiền đề cho năm đinh mão. Sang năm con mèo, Trung ương Đảng có lẽ cũng phải bầu bổ sung một vài nhân vật vào Bộ Chính trị. Hiện nay, Bộ Chính trị chỉ còn 16 người, vậy là đang chống hai ghế. Vậy ai là người có khả năng vào thay thế đây? Nhân vật có khả năng nhất hiện nay là Trần Lưu Quang, tân Phó Thủ tướng và Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng. Ông Trần Lưu Quang thì đang đảm nhiệm chức vụ của ông Phạm Bình Minh để lại, nên có khả năng ông này sẽ là Phó Thủ tướng Thường trực và sẽ được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Người thứ nhì là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, nắm chiếc ghế là trưởng ban tuyên giáo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng hiện nay ông ta mới chỉ là ủy viên Trung ương Đảng thì rất thiệt thòi cho ông Nghĩa. Đây là hình ảnh năm Mão hứa hẹn không mấy tốt đẹp cho ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh. Đấy là những người có khả năng đón tin vui vào năm Mão, còn những người đón tin buồn vào năm Mão có thể là ai? Đấy là những người đã ngã ngựa, ông Nguyễn Phú Trọng đang chờ xử lý dần đống đổ nát này. Người đầu tiên có thể sẽ bị sổ khám là Nguyễn Văn Thẻ, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Hiện nay, vụ án Cục Đăng Kiểm đang rất lở loét có thể đây là vụ án lớn tương tự như vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu. Vụ án này là tội ác chứ không phải là sai phạm thông thường. Bởi ngoài chuyện hạch sách những chủ xe cơ giới để moi tiền thì còn cho phép những chiếc xe không đạt tiêu chuẩn an toàn lưu thông trên đường phố. Hàng ngày có hàng trăm vụ tai nạn giao thông làm chết vài chục người trong đó có lỗi không nhỏ của các trạm đăng kiểm này. Vụ án này có thể là đang nhắm đến ông Nguyễn Văn Thể Hai nhân vật khác là hai ông cựu Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Hai ông này vẫn đang trong khả năng bị sổ khám bởi phía chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết là hai ông này bị bãi chức chứ không phải là từ chức. Hai ông này có bị sổ khám hay không thì còn phụ thuộc rất lớn vào độ lở loét của hai vụ án lớn, đó là vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu. Đây là hình ảnh sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc mất chức, số phận bà Trần Thị Nguyệt Thu sẽ khó mà an toàn. Người còn lại có thể gặp hạn đó là có thể sổ khám là phu nhân của ông Nguyễn Xuân Phúc. Sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức thì bà Trần Thị Nguyệt Thu không còn là đệ nhất phu nhân nữa mà chỉ là một thường dân. Việc bắt bà Thu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có thể đã có thỏa thuận để từ bỏ chức vụ của ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, dù có thỏa thuận không truy tố bà Thu thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng khó mà an tâm bởi ông Nguyễn Phú Trọng là một con người hết sức khó lường. Đấy là những nhân vật